Chào cả nhà, hôm nay em xin chia sẻ một cái thông tin trị giá đến hàng chục tỷ đồng Đó, nghe lạ đúng không? Quay quanh cái vụ việc anh Tuấn Xà Lan và người vợ của mình Hôm bữa trên cái à, clip em có đăng tải 5 cái nghi vấn và 5 cái bằng chứng chứng minh cái sự mất tích của chị Hà là một cái sự mất tích kỳ lạ nhiều nghi vấn mà mọi người đều đặt ra và hôm nay em sẽ cho mọi người nghe một cái đoạn clip thừa nhận của anh Tuấn trước những cái sự việc mà anh Tuấn đã làm với chị Hà trước chính quyền đây là một cái bằng chứng cũng như một cái điểm nghi vấn cực kỳ cực kỳ lớn mà em muốn cung cấp và phân tích cho mọi người được nghe để cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau suy nghĩ nếu mọi người có cái quan điểm như thế nào thì hãy để lại một bình luận hết sức uh, thỏa đáng ở phía bên dưới để cho mọi người được biết nha anh Tuấn này đã đồng ý thừa nhận và ký tên những cái hành vi của anh đã làm đối với chị Hà và đưa ra một lời hứa hết sức là có giá trị đối với anh ta và bây giờ thì sẽ có giá trị đối với những người làm công tác điều tra vụ án đó chính là toàn bộ tài sản của hai vợ chồng chỉ thuộc về chị Hà và hai đứa con nếu anh Tuấn có hành vi không đúng với chuẩn mực cụ thể là như thế nào tí nữa em sẽ ờ, đưa cho mọi người được nghe nha tức là cái động cơ này rất là rõ và thật là nghiệt ngã cho chị Hà thật rất là tội cho chị Hà một người phụ nữ à, đảm đang giữ tiền và cố gắng làm để xây dựng lên cái kinh tế gia đình phải nói là một cái gia đình đi lên được như vậy trị giá hàng chục tỷ đồng tài sản như vậy ở cái độ tuổi như vậy thì hết sức là cố gắng và giỏi giang đột nhiên anh chồng dở trứng cờ bạc gái gú dẫn đến nợ nặc bỏ rơi vợ con đồng thời thực hiện những cái hành vi có thể là mọi người không chấp nhận được ở những cái điểm nghi vấn ví dụ như khi mà tang lễ của chị Hà thì anh cái việc gì mà gấp rút cái việc gì mà quan trọng hơn cái đám tang của vợ mình có lẽ có phải đó là một cái thời điểm để anh ta đi che giấu đi xóa những cái dấu vết gì hay không đó là cũng một cái nghi vấn ở cái thời điểm này rất là cao luôn bởi vì cái số tiền rất là lớn mà anh ta đã thiếu nợ ngoài đồng thời cái tài sản nếu chị Hà ra đi thì cái tài sản 10 tỷ này sẽ thuộc về anh Tuấn Đúng quý vị Cho nên cái điểm này hết sức là nghi luôn Đếm cho mọi người nghe nha Cái phần này mọi người nên nghe một xíu Hiện tại vợ tôi có làm đơn yêu cầu xin ly hôn với tôi do... Đó, cái này là chị Hà làm cái đơn yêu cầu xin ly hôn với anh Tuấn Nhưng mà mọi người có nghe cái clip hôm qua hôm kia gì đó em có lên uh, trên đó để quay và anh Tuấn nói là cũng vì cái vụ tiền bạc không mà cũng ra cái nông nổi này đó cái câu nói cũng vì cái vụ tiền bạc không mà cũng ra đến nông nổi này đó mọi người thì đúng rồi đó là một cái chi tiết hé lộ những cái điểm nghi ngờ và là cái động cơ đó nghiệt ngã cho chị Hà tại vợ tôi có làm đơn yêu cầu xin ly hôn với tôi do thường xuyên cờ bạc có mối quan hệ bồ bịch lăng nhăng bên ngoài còn hay chửi mắng đến vợ đó những cái gì anh ta thừa nhận trước chị Hà thừa nhận trước chính quyền địa phương có dấu quan tay có đầy đủ chữ ký hết nha cả nhà hồi bữa em cũng có nói rồi đó nhưng bây giờ cái nội dung là chi tiết chính xác luôn anh ta đã ký nhận trước chính quyền luôn lăng nhăng bên ngoài còn hay chửi mắng đến vợ tôi nên vợ tôi quyết định làm đơn xin ly hôn nhưng tôi không đồng ý và muốn nhờ làm tờ cam kết này nếu có tái phạm nữa tôi sẽ à, ký tên đồng ý ly hôn và để lại để lại toàn bộ số tài sản cho vợ và hai con quá dữ đây là một cái điểm chi tiết cực kỳ cực kỳ đắt giá luôn nha cả nhà và đây có thể đây là một cái động cơ nghiệt ngã khiến chị Hà ra đi em nói có thể thôi chứ em chưa có phải là chính quyền yêu cầu công an vào cuộc điều tra mới xác định được ở đây em có sao nói vậy có như thế nào nói đúng như thế đó phân tích những cái động cơ mà mình thấy rất là rõ luôn động cơ này hết sức là rõ luôn tại vì anh ta mà có vụ mà vũ phu với chị Hà hoặc là gái gú bộ bịch ở bên ngoài như thế nào đó thì anh ta sẽ đồng ý chấp nhận ký cái tên vào cái bản ly dị đồng thời cái vấn đề là cái vấn đề tài sản khối tài sản trên 10 tỷ đồng này sẽ thuộc về vợ và hai đứa con đâu mà hay không à. tôi là Nguyễn Thị Quyền Linh và Nguyễn Văn Sơn nay tôi làm bản cam kết này chúng gửi đến công an xã Phú Thuận A xem xét những gì tôi nêu trên và hứa sẽ thực hiện đúng Phú Thuận A ngày 15 tháng 1 2021 người cam kết Nguyễn Văn Tấn à mọi người nghe chưa rất là tuyệt vời luôn kiếm ở đâu ra được người vợ mà vừa thương con vừa lo làm lo kiếm ờ, sống người ta nói là ờ, đàn ông thì như cái đó mà đàn bà như cái đăng à, cho nên là một người lo làm kiếm tiền người kia cũng phải lo giữ tiền còn cái này một người vừa làm ra tiền mà vừa giữ tiền nữa còn mình thì phá phách đó, đánh đập vũ phu cho nên đức phật ngày xưa á, dạy con người ta nên thứ nhất là tránh tà dâm tà dâm cũng gây nên tội lỗi thứ hai là tránh tham lam thứ ba là tránh cờ bạc rượu chè đó là một ba trong năm cái ngũ giới của nhà Phật dính vào một trong cái giới đó cũng thuộc dạng tội ác ở đây anh này tà dâm có nè nha mọi người tà dâm là có tức là không phải một vợ một chồng nữa mà đi gái gú bồ bịch có vợ bé là tà dâm thứ hai nữa là anh ta cờ bạc cờ bạc mà để mắc nợ luôn là chính chính như cái văn bản hồi nãy anh ta đã ký nhận trước chính quyền là có cờ bạc Đúng mọi người, có cờ bạc Rồi cái gì nữa Rồi tham lam Đó, tham lam là Rất là tham lam Muốn chiếm đoạt tài sản đó Riêng một mình mình chi 4, chi 5 chi cái phần của mình thì mình xài hết Rồi bây giờ tới Đụng tới cái phần của vợ Đụng tới cái phần của con cũng chẳng hiểu nữa cũng chẳng hiểu cái nghiệp hay cái gì nữa. em rất là muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm ngay cái vụ e việc này để răng đi nếu có phải là tội phạm còn nếu không có tội phạm thì trả lại sự ờ, thanh bạch đó đem lại an lòng cho xã hội đồng thời em muốn gửi đến một cái thông điệp là mọi người nên ờ, tránh xa những cái ờ, thói hư tật xấu mà Đức Phật ờ, đã khuyên răng đó là à, tà dâm, tham lam, rượu chè, à, trộm cắp á. cái này cũng giống như ăn trộm cướp, trộm cắp cả nhà, trộm cắp ở trong nhà ví dụ như của vợ cũng muốn cắp hoặc là của con cũng muốn cắp thể hiện ở chỗ là kết sắt cả nhà cái kết sắt mà chưa gì hết mà anh ta đã đập rồi vợ chưa xong mồ mã chưa xong tất cả gì anh ta đã đập rồi và di chuyển cái xà lan đi chỗ khác làm quấy rối cái hiện trường không có để cái hiện trường bình thường nữa di chuyển cái xà lan chỗ khác chốt lại cái vấn đề hôm nay là anh Tuấn đã ký nhận những cái việc làm của anh ta trước chính quyền và chị Hà mà cái manh mối quan trọng nhất để lại chính là nếu anh ta có phạm pháp có phạm vi phạm những cái điều ở trong cái văn bản đó thì chắc chắn là tài sản sẽ thuộc về vợ và con hết điều này là một cái động cơ rất là nghiệt ngã đối với chị Hà luôn phải chi à, giá như mà chị Hà đồng ý thôi rồi bỏ đi kệ cái thứ đó mà ở làm gì đâu cần phải à, níu kéo làm chi đâu chia 50 50 luôn mình đời còn dài mà tuổi còn trẻ đời còn dài xinh đẹp khỏe mạnh 50 50 rồi đừng có sống chung nữa thế là cái là cái chuyện giá như rồi nha mọi người đó thì qua cái câu chuyện này mong mọi người hãy à, rút ra cho mình một cái bài học thật là sâu sắc tránh đi theo con đường của à, những nhân vật trong cái câu chuyện này